Tiếp thứ hai thì mình sẽ hứa với bạn các chúng ta đăng ký chatbot miễn phí luôn nha. Cái tiếp ba mình sẽ hứa với bạn cách là cài đặt chatbot lên fanpage Facebook rồi Zalo, website cũng như là Shopee nha. Cái nơi thứ tư thì mình sẽ hứa với bạn các chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt đến những khách hàng đã từng nhắn tin đến fanpage của chúng ta nha. Rồi năm là mình sẽ hứa với bạn các chúng ta xây dựng kịch bản chatbot để tối ưu việc à, chốt sale tiết kiệm thời gian cũng như là nâng cao hiệu quả bán hàng của bạn nha. Rồi thứ sáu này là mình sẽ hứa với bạn cách chúng ta tạo chatbot viral nha. Và còn rất nhiều những mục khác nữa. Ok thì đó là những nội dung chính mà mình sẽ chia sẻ trong chuỗi series video hướng dẫn cách sử dụng chatbot cho những người mới bắt đầu từ A đến Z. Hãy cùng đón chờ những video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe nha.